Vâng, chào anh Chú, à. mua à, Hôm qua em điện cho anh ấy Em bảo là mua đồ đánh sóc đĩa bịp ừ. Anh sẽ có đồ gì giới thiệu em cái Sóc đĩa thì có nhiều đồ lắm Từ bát, đĩa hay là đánh cho quân vị Lấy cái đồ gì? À, chỗ em thì chắc chỉ đưa được uh, ờ, May ra thì đưa được quân vị vào Chứ bát đĩa họ kiểm tra kỹ lắm ấy Ừ, thế Đợ, dạ. đánh... Chơi đánh... xong là đập bát này Ừ, đánh thế thì đánh tại nhà chú hay đánh nhà chỗ khác? tùy có hôm đánh nhà em có hôm đánh chỗ khác cơ động luôn cơ động ừ, đúng rồi. không một chỗ quân cái họ kiểm tra ờ, quân thì nó cũng tùy thôi anh ạ nếu mà thi thoảng lại đổi vị đang đánh thì đổi nó kiểm tra quân không nó có ai kiểm tra là bằng nông châm hay là nó óc thử hay là gì có có cái đấy có như vậy thì theo anh đánh được bốn cái máy ờ, cảm ứng và máy cảm quân vị quân cảm ứng để bao quân không bị thì à, bây giờ chú sẽ đưa quân vào đưa quân vào thì à, chú sẽ đeo máy vào người đây là một cái máy nhân à, tạo sáu. máy này thì chú đeo vào người đấy người ta sóc cái thì chú cái này bắn vào cái chỗ nào gọi là bụng được cho nó dễ nhận biết cảnh dung cứ hấp cái thì bấm một cái thì nó dung. thì công thức nó đây đây có công thức của nó là từ 1 đến 2 nhịp rung ấy gọi tứ tử từ 3 bình dung là lẻ từ 5 đến 6 là sắp đôi từ 7 đến 8 là lẻ tiếp từ 9 đến 10 tứ tử thì cái này nó bị bảo vị luôn Đấy. Ừ. biết được tứ tử trắng với tử tứ tử đen biết được cả ba trắng ba đen hết biết hết rồi ừ. đánh nhìn ba hình nhé nhìn luôn rồi thử này nó rung là cái đầu rung này nó rung theo nhịp ừ bây giờ anh à, số nhịp này vì trong kia có quân nữa đừng để xa gần hai quân phóng khỏe nhé dạ. bây giờ anh dùng cách đánh xuống kia cứ trắng này thì nó sẽ rơi từ một hai nhịp dài được đông êm là cho cái bát này chú cắm này dạ. Dạ, đây là có cái một cái công tác này nhá thường là không có đèn là không bật khi nào chơi bật lên mình gạt sang đây này thì đèn nó báo đỏ này Đấy. vâng được chưa vậy bây giờ chơi ấy, thì à, mình bỏ ra một hai ván đầu khoảng cách ví dụ là quân nó khỏe không mới thì đánh được tầm 80 phân quân à, quân đâu thì như anh quân này anh thử lâu nhiều em tập nhiều nên còn được thống phân này. nghĩa là cái khoảng cách là từ từ máy từ, từ máy đến quân à, 80 phân 80 phân rồi lên ba nhịp này là nó khỏe quá ừ, đánh vâng. xa tí nữa đánh xa hơn tí nữa à. vẫn khỏe vẫn bị khỏe quân anh em nhìn thấy được bàn không không thích à để tôi cho anh em anh em à, kia anh em cùng nhìn luôn nha hôm nay dạy khách thì dạy anh em luôn anh biết cách dùng máy giờ sáu này để chỉnh cho anh em cùng nhìn cả luôn. rồi để đây anh em mình được để anh em à, ít muốn anh em thôi ngay cho xem hôm nay giới thiệu khách mua máy R6 thì anh em um, đam mê về sóc đĩa anh em mà chưa biết chưa hoặc là có những cái thân chưa khó quá không đưa bát vào ấy, hoặc là quân cán hay kiểm tra thì anh mà cái máy này máy này máy R6 cảm nhận quân vị thì à, khoảng cách từ máy đến quân khoảng tầm 80 phân và nhịp rung của nó đây tôi vừa báo giới thiệu các bạn khách rồi thì nó từ 1 đến 2 à, nhịp dài mà tứ tử trắng từ 3 đến 4 nhịp còn cách anh em này còn cách ấy là mỗi lần à, à, số tung càng lên thì nhịp tung càng ngắn Đấy. dụ một hai tung ấy, thì nhịp tung dài ba bốn thì nó ngắn hơn chút năm sáu lần nhịp tung ngắn và đều bảy tám là nhanh hơn chút và chín mười lần nhịp tung dồn dập thì anh em nhìn mà giới thiệu cho khách của mình thì anh em cũng xem luôn nhé một này hai này đấy hai hình dung rồi mở nhé mở đi anh, anh xếp mà lên sáng rồi à. bây giờ chú lật cho anh thêm một quân để anh ba nhịp xem vâng, thử xem lẻ thế nào nhé ừ. ba bốn dung này một này hai ba bốn lên sáu rồi quá nhỉ cho xa tí nhá nghĩa là phải mất vài chuyến đầu để thử nhịp ừ, đúng rồi mất một hai chuyến để anh em nó đến khoảng cách hai ba đấy anh em chơi em bỏ ra một hai bán đầu anh em đi khoảng cách cho tôi khi nào gọi là đánh chuẩn chuẩn khoảng cách tiên vào ước lượng khoảng cách tầm 8 phân nếu mà cảm thấy nó khỏe quá cũng yếu quá thì mình có thể kiếm lịch cho mình mình đeo cái máy vào bụng mười để bắp chân mình được mình kiếm lên thì không được hết bôi đeo Chắc đôi thử nữa nha Đôi thì lên là khó nhịp xem đây có có một cái quân bị nào nữa cao lên hay khỏe hai bộ bị vào Chừng lên năm sáu bảy hơi khỏe Đấy. Bây giờ ừ, mới được một cách à, sắp đua rồi Bây giờ bạn sóc cái mình về đánh nha Sắp tơ quân nha Để 19 Mình đánh nha Sóc đè tay, sóc tôi thoải mái đi một này hai ba bốn năm sáu bảy bảy này thì tiếng dung đều lắm mình nghĩ là sắp đôi mở nhé ừ. mình vẫn mình nhịp rung đều anh em mình rung đều còn nếu mà thực ra phải tám nhịp của nó vào rẻ ba ba đen đấy thì nó nhanh hơn rung nhanh hơn nhưng nhịp rung là rất đều bởi vì à, mình biết được là sao đó là bảy nhịp rút tôi vì nó nhịp rung đều và sao là bảy nhịp bởi vì nó hơi sức khỏe để xa một tí thóc cái đi thóc tư quân ra tư quân này thoải mái đi cái lại này một hai ba bốn năm sức đuôi ba trắng đuôi ừ. em sóc cái quân ra để cho đảo vũ đi mình sóc xem này em gì đây cái quân ra nhé nó thoải mái đi một hai ba cái đây là bốn năm sáu bảy bảy nhịp ba đen ờ, trong vị à trong vị à, trong vị bên này trong vị hơi khó chút thôi tính khác nói chung là 10 tiếng anh em đánh chuẩn đánh đều cầu ngồi thì anh em không có thua tha cả đây quân này gấp đôi gấp đôi tiếp gấp đôi tiếp ừ, ừ. gì ừ. chuẩn hết anh nhỉ đánh 10 ờ, tiếng thì khoảng 7 ờ, 8 tiếng chuẩn là được rồi bạn ăn thoải mái rồi ăn mình nếu mà đánh quên đánh thấp đi thấp tươi cô thấp các kiểu xem nào xem ờ, tứ tử rồi đánh chắc lẻ như nào cho lẻ được có đi cái cho giờ cứ thấp đôi mãi thì anh em lại hiểu cách đánh lẻ một hai ba bốn sâu đôi sâu đôi Ừ, bạch cầu Bạch cầu Phát dạ. tư quân em Phát tư quân cho mọi người hồi đấy xem nhé anh em xem nhé Thoải mái sắp tung ba lên Để có, có lẽ có thứ tử cho anh em biết nữa À chẳng à. à, rồi, ba đen rồi Sẽ xong thì đã biết ba đen rồi cứ nhìn chung dài ba đen khoảng từ từ đen ba đen mà ba đen anh đánh quen tay anh rồi em chắc phải tập anh à, dùng mấy cái được được rồi anh bấm lại à ok một hai ba bốn năm sáu rồi các bạn có gì cần quá một ba bốn năm sáu anh đang nghĩ tới có thuốc như là bộ cái thuốc gì đó thì quân nữa là ăn một quân phải nó khỏe một